không phải là cuộc biểu tình của những người trẻ, những người ám chỉ sự bất tuân, bất mãn của họ bằng thông điệp giấy trắng. Người nghỉ hưu Trung Quốc bộc lộ rõ ràng mong muốn của họ ngay trước tòa thị chính khi bảo hiểm y tế của họ bị cắt giảm 2 phần 3, một sự kiện hết sức thường tình ở các nước tư bản nhưng cực kỳ hiếm hoi ở thể chế hà khắc nhất hành tinh. Kính thưa quý vị, theo The China, ngày 8 tháng 2 năm 2023, một lượng lớn công dân Trung Quốc đã đổ về thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bất chấp mưa rơi, hầu hết là người hưu trí, họ diễu hành trước tòa thị chính của chính quyền Vũ Hán, bày tỏ sự không hài lòng trước chính sách cải cách bảo hiểm y tế. Người dân Vũ Hán đề xuất rằng nếu yêu cầu của họ không được giải quyết, thì những người về hưu trong thành phố sẽ kêu gọi cách chức chủ tịch thành phố vì không hành động, cách chức giám đốc sở bảo hiểm y tế của thành phố vì tội tham nhũng. Trích nguồn tin từ tài khoản Twitter Mr. Twitter Taomiao, nơi đăng một đoạn video có nội dung vào ngày 8 tháng 2, công dân Vũ Hán, Trung Quốc đã diễu hành trên đường phố dưới mưa. Người diễu hành kêu gọi cải cách bảo hiểm y tế và tố cáo giám đốc an sinh xã hội tham nhũng. Người biểu tình phát đi thông báo rằng chính quyền Vũ Hán phải trả lời câu hỏi và yêu cầu của họ trước ngày 8 tháng 2 năm 2023. Nếu điều này không được đáp ứng, Hội nghị bảo vệ quyền lợi bảo hiểm y tế cho người về hưu ở Vũ Hán sẽ được tổ chức tại công viên Trung Sơn vào ngày 15 tháng 2. Thông báo cũng đề cập rằng lộ trình của cuộc diễu hành là xung quanh tòa thị chính từ đường Wuchang trên cầu sông Dương Tử đến Wumachang ở Wuchang. Thông báo nhấn mạnh nếu đến cuối tháng này mà vấn đề không được giải quyết, những người về hưu của thành phố yêu cầu cách chức thị trưởng, những người về hưu của thành phố yêu cầu cách chức trưởng phòng bảo hiểm y tế của thành phố vì nghi ngờ tham nhũng. Tài khoản Twitter Nobita Shmai đăng video cho biết cuộc diễu hành diễn ra tại cổng chính quyền thành phố trên đường Jifang Park, Vũ Hán. Những người về hưu ở Vũ Hán xuống đường vì chính sách bảo hiểm y tế và quyền lợi của họ bị cắt giảm một nửa. Trong video, rất đông người dân cầm ô tập trung trước cổng chính quyền thành phố Vũ Hán, có loa phóng thanh hô to điều gì đó. Trong video có thể thấy một lượng lớn xe cơ giới do người dân điều khiển đang đậu trước tòa thị chính. Rất đông cảnh sát đang túc trực bảo vệ trước cổng tòa thị chính. Cũng có những hình ảnh cho thấy các sĩ quan cảnh sát đứng xếp hàng giữa những người biểu tình. Một phụ nữ nói, mọi người hãy đến và bảo vệ quyền lợi của mình. Hình ảnh người Trung Quốc ngày một trở nên dũng cảm hơn trong biểu đạt thái độ với chính quyền khiến ngoại giới ngạc nhiên. Trung Quốc dường như đang thay đổi khi trào lưu bất tuân ngày một mạnh mẽ, chính quyền địa phương bất tuân chính quyền trung ương, người dân bất tuân chính sách của chính quyền. Một sự thay đổi chưa từng có đang diễn ra trong trái tim và khối óc người Trung Quốc kể từ năm 1949 đến nay. Một cư dân mạng nhận xét rằng hình ảnh người Trung Quốc đội mưa biểu tình gợi nhớ tới cuộc cách mạng ô dù ở Hồng Kông. Một cư dân khác cho rằng chính sự dũng cảm của cầu tứ thông đã gieo mầm vòng trong lòng mỗi người dân Trung Quốc và nó sẽ ngày càng lớn hơn với hiệu ứng biểu tình, mọi người sẽ vượt qua rào cản sợ hãi chính quyền. Cầu Tứ Thông là sự kiện hiếm hoi khi một công dân Bắc Kinh, Trung Quốc đã bí mật sang biểu ngữ phản đối chính sách Zero Covid của Chủ tịch Tập Cận Bình ngay giữa thủ đô Bắc Kinh trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vào ngày 13 tháng 10. Chính quyền thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc gần đây đã đưa ra kế hoạch mới được gọi là cải cách bảo hiểm y tế lớn nhất trong hơn 20 năm qua. Chính quyền thông báo rằng chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2023. Ngay khi nội dung cụ thể của kế hoạch mới này được công bố, chính sách đã ngay lập tức làm dấy lên sự bất bình rộng rãi trong công chúng. Một cư dân mạng có hiểu biết về vấn đề này tiết lộ rằng vấn đề mà công chúng phản đối nhiều nhất là trước đây tài khoản cá nhân hàng tháng của người về hưu là 260 nhân dân tệ, sau khi cải cách chỉ còn 83 nhân dân tệ. Ngoài ra, nhìn bề ngoài, số tiền bảo hiểm y tế có thể hoàn trả tối đa là 4.000 nhân dân tệ một năm, nhưng số tiền thực tế mà mỗi công nhân được nhận chỉ tối đa là 1.300 nhân dân tệ. Các khoản chi phí y tế vượt quá con số 1.300 nhân dân tệ đều do người dân có bảo hiểm y tế phải chi trả. Hơn nữa, nhiều loại thuốc hiệu quả đã bị loại khỏi bảo hiểm y tế, nhưng những loại thuốc vô dụng lại được bảo hiểm chi trả. Điều này tương đương với việc tự bỏ tiền túi để chữa bệnh. Cải cách lùi của chính quyền Vũ Hán cũng làm dấy lên thảo luận rằng các chính quyền địa phương đã cạn kiệt ngân sách, các quỹ bảo hiểm y tế, hưu trí thực tế đã bị rút cạn sau bao năm thực hiện chính sách Zero Covid và thị trường bất động sản lao dốc. Thị trường bất động sản tạo ra nguồn thu chính cho chính quyền địa phương. Tờ Nhân dân và Lịch sử viết, trong sách giáo khoa và tuyên truyền ở Trung Quốc, các cụ già này là những người lao động vẻ vang, là giai cấp vô sản, là người làm chủ đất nước, nhưng thực tế thì họ bị bóc lột khắp nơi. Xin hỏi lớp trẻ chúng tôi có chung số phận không? không khi chúng tôi già đi. 20 tuổi dục mua nhà, 30 tuổi dục sinh con, 40 tuổi khuyên một người hai việc, lúc 50 tuổi bị buộc về hưu, 60 tuổi bị trừ bảo hiểm y tế, 70 tuổi bị thúc giục chết nhanh, buông lỏng phòng ngừa. Wahouse cho biết, những người về hưu ở Vũ Hán mời luật sư khiếu nại về việc trừ tiền thuốc trong thẻ bảo hiểm y tế của họ. Họ có đủ cơ sở pháp lý để chứng minh rằng cải cách y tế kiểu Vũ Hán là bất hợp pháp. Tổ chức giám sát Internet Twitter bị hạn chế truy cập ở Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất Kính thưa quý vị, Nasblog cho biết trong một tweet, dữ liệu mạng thời gian thực tế cho thấy Twitter đã bị hạn chế ở Thổ Nhĩ Kỳ. Việc sàng lọc này được áp dụng cho các nhà cung cấp Internet lớn và xảy ra trong bối cảnh công chúng dựa vào dịch vụ này sau một loạt trận động đất gây thiệt hại nhân mạng. Netblog cho biết vụ việc này xảy ra khi các nhà chức trách bày tỏ các mối lo ngại về thông tin sai lệch trên mạng, mặc dù không có lời giải thích chính thức nào được đưa ra. Người dùng của nền tảng này đã phản đối hành động nói trên vì điều đó có thể cản trở các nỗ lực lực cứu hộ đang diễn ra nhằm tìm kiếm những người vẫn bị mắc kẹt trong khu vực động đất. Ông Ali Babakan, người đứng đầu đảng đối lập Deva, cho biết trên Twitter tại sao Twitter lại bị hạn chế vào một ngày mà việc liên lạc cứu được mạng người kiểu vô lý là gì vậy. Kiểu vô lý gì vậy? Netblog cho biết người dùng ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể truy cập Twitter bằng cách sử dụng mạng riêng ảo VPN. Vào tối thứ Tư theo giờ chuẩn miền Đông CEO Twitter Elon Musk cho biết thông qua nền tảng này, Twitter đã được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng quyền truy cập sẽ sớm được kích hoạt. Công cụ liên lạc chính Twitter đã là một công cụ liên lạc chính trong bối cảnh trận động đất xảy ra vào đầu tuần này. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng tweet các thông tin về những người thân bạn bè mà họ không thể liên lạc, các tin tức về các tòa nhà bị sập trong khu vực cũng như việc phối hợp cứu trợ. Theo Nextblog, Thổ Nhĩ Kỳ có một chính sách lâu dài nhằm hạn chế quyền truy cập vào các nền tảng truyền thông xã hội trong các trường hợp khẩn cấp quốc gia và các vụ việc về an toàn. Trong một bài diễn văn hôm thứ Ba, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cảnh báo rằng Ông sẽ không cho phép thông tin sai lệch lan truyền sau trận động đất và kêu gọi người dân không nghe theo những kẻ suối quẩy. Kể từ trận động đất hôm thứ Hai, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 18 người với các bài đăng khiêu khích trên mạng xã hội nhằm chỉ trích cách mà chính phủ của ông Erdogan đã đang giải quyết thảm họa này. Vụ Twitter bị ngừng hoạt động diễn ra trong bối cảnh ông Erdogan bắt đầu một chuyến thăm đến khu vực bị ảnh hưởng. Hồi tháng 10, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua một đạo luật do đảng AK đưa ra vốn quy định sẽ bỏ tù các ký giả và người dùng mạng xã hội tới 3 năm vì phát tán thông tin sai lệch, làm dấy lên các mối lo ngại sâu sắc về quyền tự do ngôn luận. Các nhà phê bình cho rằng không có định nghĩa rõ ràng về thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm, khiến luật pháp dễ bị các tòa án không độc lập lạm dụng. Chính phủ bác bỏ các tuyên bố của họ rằng các tòa án đã đàn áp những người công khai nêu lên bất đồng chính kiến và khiến những người chống đối phải im lặng trong những năm gần đây. Chính phủ cho biết đạo luật mới này là nhằm điều chỉnh các ấn phẩm trực tuyến, bảo vệ đất nước và chống lại thông tin sai lệch. Hàng tỷ đô la bị đánh cắp khỏi các quỹ cứu trợ COVID có khả năng sẽ biến mất vĩnh viễn. Kính thưa quý vị, theo Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện dân biểu Jason Smith, việc gấp rút cung cấp trợ giúp tài chính cho những người Mỹ bị mất việc làm trong đại dịch COVID-19 đã mang lại một khoản tiền trị giá 191 tỷ đô cho những kẻ lừa đảo. Trong một tuyên bố được đưa ra tại phiên điều trần hôm ngày 8 tháng 2, ông Smith đã viết, không nghi ngờ gì rằng người dân cần sự giúp đỡ. Đó chính là lý do tại sao Quốc hội nên bảo vệ chương trình này và những người cần sự giúp đỡ đó khỏi bọn tội phạm đã lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Cục Thống kê Lao động báo cáo rằng trong tháng 4, 4 năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp đã đạt mức cao kỷ lục 15% sau khi việc thực hiện các biện pháp phong tỏa để làm chậm sự lây lan của COVID-19, thường được gọi là virus corona mới, khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Từ ngày 14 tháng 3 năm 2020 đến ngày 18 tháng 4 năm 2020, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã tăng đáng kể từ 225.500 lên 5,3 triệu đơn. Ông Smith cho biết đạo luật viện trợ, cứu trợ và phục hồi kinh tế trong giai đoạn virus corona là một nỗ lực để giúp đỡ, nhưng Quốc hội lẽ ra phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ hàng triệu đô tiền thuế được phân bổ theo đạo luật này. Ba nhân chứng chuyên gia đã nói với Ủy ban một số điều có thể và nên làm để ngăn chặn các vấn đề trong tương lai, nhưng khi nói đến việc thu hồi lại hàng tỷ đô tiền thuế bị những kẻ lừa đảo làm thất thoát thì họ không hy vọng nhiều. Phần lớn số tiền đó đã bị mất vào tay các đường dây lừa đảo có tổ chức ở Nigeria, Trung Quốc, Nga và các quốc gia khác. Ông Michael Horowitz, Chủ tịch Ủy ban trách nhiệm giải trình ứng phó đại dịch của Văn phòng Tổng Thanh tra thuộc Bộ Tư pháp cho biết, việc tìm ra những kẻ lừa đảo ở ngoại quốc có thể là một thách thức. Hầu hết các cơ quan trợ cấp thất nghiệp tiểu bang đều không chuẩn bị sẵn sàng cho hàng loạt cuộc gọi và đơn xin trợ cấp tràn ngập văn phòng của họ. Những nhân viên văn phòng bị choáng ngợp, trong đó nhiều người vẫn còn sử dụng công nghệ cổ điển của những năm 1980, đã cắt giảm các bước và bỏ qua các biện pháp an toàn để mang lại phúc lợi cho những người mới thất nghiệp và thiếu việc làm. Theo các chuyên gia, nhiều ứng viên đã được phép tự chứng minh về bản chất khi người nộp đơn cung cấp thông tin nhận dạng, chẳng hạn như số an sinh xã hội, thì tiểu bang sẽ xem những thông tin họ cấp là chân thực. Sở an sinh xã hội sẽ giữ một chỉ mục hồ sơ tử vong, một bản hồ sơ lưu ghi lại số an sinh xã hội của những người đã qua đời. Tuy nhiên, không phải tất cả các cơ quan đều có quyền truy cập vào chỉ mục này và mỗi tiểu bang tự quản lý chương trình bảo hiểm thất nghiệp của riêng mình. Hầu hết các hệ thống của tiểu bang là không tương thích với nhau hoặc không tương thích với hệ thống của chính phủ liên bang. Ông Shane Torero, Tổng Kiểm soát của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ đã tóm tắt tình hình như sau. Sử dụng một số an sinh xã hội là một cách dễ dàng để nhận tiền. Bản thân mẹ của tôi cũng đã nhận được một khoản thanh toán. Ông Torero cho biết số tiền mà mẹ ông đã nhận được là từ một người khác đã sử dụng thông tin của bà để nộp đơn yêu cầu một cách gian lận. Ông đã yêu cầu bà này trả lại tiền nhưng nói rằng đó là một ví dụ về việc hệ thống bị lừa đảo dễ dàng như thế nào. Nhưng số an sinh xã hội không phải là phương tiện duy nhất mà những kẻ lừa đảo sử dụng. Theo Bộ Tư pháp, 16 người ở Texas đã nhận tội vì tham gia vào âm mưu lừa đảo kế hoạch bảo vệ tiền lương do Cục Quản lý Doanh nghiệp nhỏ khai triển. Chương trình này đã cung cấp hàng triệu khoản vay có thể xóa nợ cho các doanh nghiệp để giúp họ tiếp tục trả lương cho người lao động trong thời gian phong tỏa. Theo thông cáo báo chí, ông Abdul Fatani, 57 tuổi ở Raymond, Texas, đã là thành viên của một đường dây nộp các hồ sơ vay tiền lừa đảo có chứa thông tin sai lệch về số lượng nhân viên và chi phí trả lương hàng tháng của doanh nghiệp. Các đồng phạm với ông này đã nộp hơn 80 đơn gian lận để vay 35 triệu đô. Đường dây lừa đảo bị chặn đứng. Nhóm này đã kiếm được 500.000 đô, họ đã rửa số tiền thu được bất hợp pháp bằng cách chuyển chúng giữa các tài khoản ngân hàng khác nhau. Ông Todero nói với ủy ban rằng gian lận như vậy không phải là một vấn đề mới. Ông kể rằng hồi năm 2010, một quan chức ở New York đã cảnh báo với tiểu bang này rằng tiểu bang đang có một vấn đề nghiêm trọng, đại dịch chỉ làm vấn đề đó trở nên nghiêm trọng hơn. Dân biểu Claudia Taney cho biết với tư cách là chủ doanh nghiệp, bà đã quen với một số vấn đề. Bà nói rằng mặc dù tiền được lấy từ chính phủ, nhưng chính phủ lại không phải là nạn nạn nhân. Bà nói những người nộp thuế, chủ lao động, nhân viên của chúng ta đều đã phải trả giá cho sự gian lận này. Dân biểu Nicole Maletotakis đã đồng tình. Bà cho biết New York đã mất ít nhất 11 tỷ đô vì các khoản thanh toán gian lận. Số tiền đó kết hợp với số tiền từ các tiểu bang khác đã chi trả cho một biệt thự trị giá 10 triệu đô ở Cộng hòa Dominica, một chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng, những chiếc xe hơi thể thao và những món đồ xa xỉ khác.